à, tiếp nối uh, các bài giảng hôm trước uh, bài giảng hôm nay uh, chúng ta bàn về uh, cái gì cái chữ gọi là tư lương chữ tư lương à, tiếng Pali gọi là ba thay giá ba thay giá tiếng tàu hay dịch là tư lương tư lương có nghĩa có nghĩa là cái um, mà mình mang theo trong những cái hành trình đường dài đó thì gọi là tư lương à, tư lương tiếng Pali gọi là pathaya nó từ cái chữ pathat pathat là con đường giống như chữ path trong tiếng Anh vậy đó à, cộng thêm là pathat cộng với aya là pathaya là à, là tư lương là cái hành trang mà mình mang theo trên đường thì để bắt đầu một cái hành trình đó, chúng ta phải cần đến những cái chuẩn bị cần thiết À, một cái đoạn đường ngắn mình đi du lịch trong vài hôm vài giờ đồng hồ ừ, vài mươi cây số vài trăm cây số thì chúng ta cũng phải có những cái chuẩn bị cần thiết à, bên châu Âu thì họ sử dụng cái phương tiện công cộng nhiều cho nên mình thấy họ đi đâu có cái ba lô còn bên Mỹ thì ờ, hầu như ai cũng đi đứng bằng xe hơi đó cho nên người Mỹ ít dùng ba lô Ờ, còn ờ, người châu Âu thì dùng nhiều châu Á cũng vậy đó là tư lương tư lương là cái cái mà mình mang theo trên đường là đó là những quãng đường ngắn còn quãng đường dài đó là cuộc đời ừ, cuộc đời của mình và cái dòng sanh tử ừ, từ đời này sang kiếp khác thì đó lại là một hành trình thâm thẩm ừ, mà đối với đoạn đường ngắn mà mình còn có những chuẩn bị thì nói chi là những đoạn đường dài thì trong cái bài giảng trưa nay Ờ, tôi sẽ nói nhiều về chữ tư lương theo tinh thần Phật pháp tôi nói rất là nhiều lần đó là uh, cái tư lương hay là cái hành trang của mỗi chúng sinh trong đời này từ phạm thiên cho tới con ruồi con dòi thì ai ai ừ, cũng phải có một cái tư lương có cái hành trang để mang đi trên đường hết vấn đề là mình mang theo cái gì ừ, mình mang theo cái gì có rất là nhiều khi ở trong cái hành túi hành trang của mình đó nó có những cái món ờ, không cần thiết thậm chí là nguy hiểm nguy hiểm có hại thí dụ như các vị tưởng tượng trong ba lô các vị mà các vị chứa vũ khí súng ống rồi ba cái chất ờ, độc hay là hàng cấm thì các vị nghĩ chuyến đi các vị nó sẽ ờ, khó khăn cỡ nào này và trong khi đó những cái thuốc men những cái thức ăn à, hoặc là đồ ấm à, mà mình lại thiếu thì mình cũng sẽ khó khăn như thế nào ừ. ở đây cũng vậy à, tức là cái hành trang của mỗi chúng sinh trong đời này nó gồm có ba thứ đó là cái tiền nghiệp tiền nghiệp à, thiện ác trong quá khứ nó cộng với cái khuynh hướng tâm lý và cái thứ ba là cái môi trường sống ba cái thứ này nó được gọi là tư lương của mỗi người mà cái điều mà tôi đặc biệt muốn nói nhiều trong cái bài giảng trưa nay đó chính là cái tư lương đó cái hành trang đó nó không phải chỉ một lần chuẩn bị là đủ mà cái hành trang trong cái đời trong cái từng cái chuyến đi ngắn của mình trong đời mình đó, mình chỉ cần một chừng vài mươi phút chuẩn bị là xong đó. À, hoặc có nhiều khi là ừ, mình cái người mà chậm chạp đó, thì họ mất chuyện ngày là chuẩn bị xong cái vali rồi Đấy nhưng mà cái hành trang mà mà mà mà mà, mà, mà sanh tử đó thì uh, chúng ta phải chuẩn bị một đời à, mà có điều nó đặc biệt thế này chuẩn bị một đời qua từng phút chứ không phải một đời mà qua từng tháng từng năm mà là qua từng phút mà là chuẩn bị một đời ừ, và cái đời sau kiếp khác của chúng ta rất có thể là 15 phút nữa rất có thể là 5 phút nữa Đấy. Dạ, cho nên cái cái cái cái khái niệm mà hành trang ở đây nó nó phải được hiểu ừ, khác đi ừ, phải được hiểu khác đi ừ. trong mỗi cái suy nghĩ của mình dạ, là chúng ta đã kính đáo dạ, có thêm những món hành trang mới cho cái đời sau kiếp khác và tôi nói rất là nhiều lần mỗi phút trôi qua trong đời sống mỗi phút trôi qua là chúng ta đang kính đáo đang kính đáo gây dựng Ờ, xây cất một cái nơi chốn cho mình trong đời sau kiếp khác trong mỗi phút trong mỗi phút chúng ta đang kính đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó nha ở đây có hai điểm đặc biệt thứ nhất trong mỗi phút là chúng ta đang kính đáo xây dựng một cái chốn về cho tương lai trong mỗi phút chúng ta đang kính đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó và chính vì uh, cái hành trang của chúng ta nó gồm ba thứ như tôi vừa nói đó là uh, cái tiền nghiệp quá khứ ở đây chúng ta nhớ rằng cái tiền nghiệp đó, là cái nếu mình dịch từng chữ tiền nghiệp hay là túc túc nghiệp túc ở đây có nghĩa là là đời trước kiếp trước túc là xưa cũ nha chứ không phải túc là đầy đủ ở đây chữ túc là phải hiểu là, là xưa cũ tiền nghiệp và túc nghiệp ở đây đó, nó nó phải được hiểu cặn kẽ như thế này cái tốt nghiệp của đời này đó là được gây dựng từ quá khứ dạ, nhưng mà những gì chúng ta đang làm bây giờ đó nó lại là tốt nghiệp hay là tiền nghiệp cho kiếp sau nhớ cái đó à, muốn biết đời trước mình đã làm gì thì coi bây giờ mình đang ra sao và muốn biết kiếp tới mình sẽ ra sao thì phải xem bây giờ mình đang như thế nào ừ. à, tới đây thì các vị cũng thấy rằng thường quá cái này tôi biết rồi à, tôi biết rồi tại sao cứ nhắc hoài nhưng mà cái chuyện tôi muốn nói là thế này trong toàn bộ đời sống 75 năm 90 năm 100 năm của mình đó, nó chỉ gói gọn trong có mấy chữ thôi quý vị chữ tưởng chữ tư chữ xúc chữ thọ cái mấy chữ đó thôi ừ. tưởng là gì tưởng là những cái khái niệm những kinh nghiệm ừ, những ấn tượng đó là, là tưởng tại sao tôi thích cái đó tại sao tôi lại ghét cái đó thì do ba cái điều kiện sau đây đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống chính vì ba thứ này nó mới làm cho tôi nó mới tác động ờ, nó mới là làm cái nền tảng nhận thức nền tảng tư duy nền tảng cảm xúc của tôi để cho tôi thích cái này tôi ghét cái kia tôi chọn lựa cái này tôi dạ, từ chối cái nọ ừ, lớn diện như vậy đó dạ, chính ba cái thứ đó và mình tu tập là mình quan sát mình trong từng phút để mình nhận diện rằng mình đang thích cái gì mình đang ghét cái gì và tại sao tại sao đang thích cái gì và tại sao và cái thích đó có nên hay không nên yeah. Dạ, có nên hay không nên ờ, và nếu mà nói đến thích ghét đó thì ừ, nó diễn ra trong từng phút trong đời sống mình từng phút có người một đời yeah. Dạ. cả năm suốt tháng suốt ngày yeah. Dạ, là họ chỉ tập trung vô có một cái thứ gì đó với tất cả niềm đam mê khao khát thiết tha khắc khích này rồi cái niềm khát khao cái niềm đam mê một đời ấy đó nó nó lại, lại diễn ra nó được vung sới nó được tài bồi dạ, trong từng phút trong từng phút à, người tu tứ niệm xứ Ờ, có chánh niệm thường trực liên tục thì mới thấy được cái đó mới thấy được tại sao mình thích cái đó à, tại sao mình ghét cái đó và cái thích cái ghét đó nó có hại nó có lợi như thế nào hồi nãy tôi nói rồi toàn bộ cái cuộc sống của mình nó chỉ gói gọn trong có mấy chữ thôi à, chữ xúc chữ thọ chữ tưởng chữ tư xúc là cái gì xúc đó là cái sự uh, uh, cái cái cái sự gặp gỡ uh, giữa sáu căn là sáu trần uh, sáu căn của mình nó thường làm việc với cái gì thì đó chính à, là đời sống của chúng ta đó chính là sáu xúc đó nó ừ, là sáu xúc đó xúc ở đây là vậy đó xúc ở đây nó không có nghĩa là touching không mà nó còn có nghĩa là gathering đó là cái sự hội tụ mà nó cũng là tất cả những cái hoạt động của chúng ta đi câu cá đi nhảy đầm đánh bài vào thư viện đi ngồi thiền à, đi phục vụ đi làm thiện nguyện tất cả những công việc đều, đều là xúc hết đều là xúc um, à, đi làm bếp rồi làm vườn dọn dẹp nhà cửa chăm sóc sức khỏe chăm sóc nhan sắc đều là xúc hết đều là những cái giây phút mà sáu trần nó làm việc với sáu căn sáu căn làm việc với sáu trần nha thì sáu trần mình sáu căn mình sống nhiều với trần nào trong sáu trần thì đó chính là xúc thì chính cái đời sống của mình đó đối với với sáu trần nó lại tiếp tục nó gây dựng ra một cái tương lai tương ứng với cái kiểm soát hiện tại của chúng ta ừ, nhớ cái đó đó là sao sáu xúc sáu thọ là sao có nghĩa là cái gì mà nó nó có tác động đến cảm giác của mình nhiều nhất nó làm cho mình cảm thấy thoải mái làm cho mình cảm thấy khó chịu nha. thì cái đó gọi là thọ nha thì toàn bộ đời sống của mình mình nói đó là gồm chỉ có sáu xúc thôi không xài mà nói một cách khác toàn bộ đời sống của mình mình nói nó chỉ là đời sống của của feeling của emotion cũng không sai yeah, chính xác đời sống mình chỉ là đời sống của cảm giác từ lúc nằm nôi yeah, yeah, trong tay mẹ cho đến lúc lớn lên trưởng thành vào đời của sự nghiệp rồi trở thành một ông cụ bà lão yeah, thì toàn bộ đời sống mấy chục năm đó của mình ấy yeah, nó chỉ gói gọn trong cái cảm xúc thôi Đấy. đứa bé tại sao nó khóc là bởi vì nó đang khó chịu nó ngứa nó đói nó lạnh nó nực à, nó bị đau nha. làm cho nó khó chịu nó khóc tại sao nó cười là vì nó cảm thấy thoải mái cảm thấy dễ chịu cảm thấy sảng khoái nó mới cười Từ lớn lên đi vào đời chúng ta thương cái này thích cái kia thương người này ghét người nọ à, rồi chúng ta có được cái mình thích hoặc là phải chấp nhận cái mình ghét tất cả những cái đó nó làm nên cái đời sống cảm xúc của mình à, thì như vậy à, nói gọn là toàn bộ đời sống của mình nó chỉ cứ nằm ở trong cái sáu sáu thọ thôi tức là con mắt mình nó thấy những cái mình thích hay là những cái mà mình khó chịu lỗ tai của mình nghe những cái mà mình thích hay làm cho mình khó chịu mũi của mình ngửi những thứ mà mình thích hay là khó chịu lưỡi của mình à, nó tiếp xúc những cái vị làm cho mình ừ, ừ, ừ, thích thú hay là khó chịu cái xúc giác của mình à, rồi cái ý thức của mình à, nó cũng tiếp xúc với những thứ mà nó làm cho mình cảm thấy thoải mái hay là khó chịu à, cả đời sống của mình chỉ quẩn quanh có bao nhiêu đó thôi gọi là sáu thọ nha cho nên đời sống của mình nói nói vắn tắt nó là đời sống của sáu xúc cũng đúng à, nói sáu thọ cũng đúng mà hành trình tam học làm sao hồi xưa trước khi biết đạo đó chúng ta chỉ theo đuổi có cái thích ghét buồn vui nhưng bây giờ biết đạo rồi thì có những cái mình thích nhưng mà mình không có tiếp tục bởi vì nó có hại cho đời sống tâm linh tinh thần có những thứ mình ghét mình có ưa nhưng mình vẫn phải tiếp tục vì nó có lợi cho đời sống tâm linh tinh thần nó có lợi cho mình cho người khác cho đời này và kiếp sau thì giàu khó chịu cũng phải rác còn có những thứ mình thích nhưng mà nó có hại cho mình có hại cho người à, có hại cho đời này và cho kiếp sau có hại cho tinh thần có hại cho, cho thể xác thì mình tránh ừ, nhớ nó khác chỗ đó, đó thì cái cái tránh đó, đó cái ý thức kiên tránh nó được gọi là giới dạ. cái khả năng tập trung tinh thần trong cái hành trình sống thiện cái khả năng nó được gọi là định cái khả năng nhận thức được à, mình đang như thế nào và cái gì nó đang xảy ra đó chính là tuệ nha toàn bộ cái cái hành trình sống nha, với sáu xúc với sáu thọ mà thành tựu được ba cái khía cạnh tâm lý ấy được gọi là tam học tôi nhắc lại nha trước khi chưa biết đạo dạ, chúng ta buông trôi thả nổi sáu căn sáu căn à, trước sáu trần lúc thì thích lúc thì ghét lúc thì vui lúc thì buồn lúc đau khổ lúc hạnh phúc dạ, chúng ta buông trôi thả nổi với một cái cái lý tưởng sống là trốn khổ tìm vui bất kể thiện ác tới lúc tu thêm một mớ nữa học thêm một mớ nữa mình thấy ừ, cái thích ghét buồn vui nó không quan trọng bằng cái thiện cái ác bây giờ mình chuyển qua mình quan tâm đến cái thiện cái ác làm được điều thiện mình vui lắm mình hạnh phúc mình lắm mình hãnh diện lắm mà khi mà mắc phải một cái lầm lỗi nào đó một cái tội lỗi nào đó mình khó chịu mình rây rứt mình ăn năn lắm mình đau khổ lắm ừ. như vậy thì cái giai đoạn này là khá đó giai đoạn mà mà, mà biết quan tâm đến thiện ác mình khá rồi đó nhưng mà như vậy đủ chưa chưa nó còn cái giai đoạn thứ ba nữa. sẽ có một ngày mình thấy rằng thiện ác nó đều là cái nhân sanh tử vì chính thiện ác nó dẫn đến buồn vui mà buồn vui nó chính là diện mạo của đời sống nó là cái diện mục là diện mạo của đời sống và buồn cỡ nào cũng có lúc vô thường vui cỡ nào cũng có lúc vô thường về trời làm ngọc đế phạm thiên thì cũng có lúc mãn thọ mà trở xuống chỗ thấp nhất ừ, nhớ cái đó nói chi à, là những cái cái cái cái cái, cái đời sống ở xa đọa ở bốn đường ác đạo nghĩ tới chỗ đó người ta không còn thiết tha đến cái thích ghét buồn vui mà cũng không có thiết tha đến cái, cái chuyện mà thiện ác mà lúc bây giờ họ chỉ còn quan tâm đến một chuyện thôi tức là tu tập niệm xứ ừ, quan sát cái sanh cái diệt cái mất cái còn cái đến cái đi ừ, cái lai cái vãng của thiện ác buồn vui ừ, lúc bây giờ họ đang sống thiện nhưng mà ở một cái lý tưởng khác sống thiện lúc bây giờ nó không phải là để tài bồi vung sới cho cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái hỷ lạc cho cái hạnh phúc không phải nhằm mục đích trốn tránh cái đau khổ cái khó chịu mà là để kết thúc toàn bộ cái cái thiện ác buồn vui đến cái giai đoạn này được xem là hiểu đạo và hành đạo đúng mức rồi đó này ừ. cho nên đời sống nói gọn thì nó chỉ là cái hành trình làm việc hành trình vận hành hành trình hiện hữu của sáu xúc của sáu thọ còn sáu tưởng là sao sáu tưởng hồi nãy tôi có nói mới nói tưởng là tất cả những cái ờ, kinh nghiệm hồi ức kiến thức những gì mình tích lũy ờ, trong nhiều đời nhiều kiếp nhiều tháng nhiều năm ừ, nhiều ngày trong đời sống của mình đời sống mình chỉ là tưởng thôi tất cả kiến thức của chúng ta tất cả những hồi ức những kinh nghiệm những ấn tượng những khái niệm của chúng ta đều là tưởng hết đối với người miên người lào nha, thì họ thấy như vậy là đẹp nhưng mà đối với người người Nhật người Đức họ thấy như vậy là nhà quê đối với người Thái Lan như vậy là ngon nhưng mà đối với người Do Thái như vậy là cay à, ví dụ như vậy nha thì đó là tưởng chúng ta có học nhạc chúng ta nghe Chopin hay là uh, Beethoven Mozart chúng ta thấy hay nhưng mà chúng ta là người miền Tây Nam Bộ Việt Nam chúng ta thích cải lương tài tử vọng cổ cải lương chứ chúng ta không nghe thính phòng chúng ta không có nghe mấy cái mà mà hòa tấu nhạc tây chúng ta nghe không nổi chúng ta chỉ biết đàn cò trống cơm đọc quyền cầm chứ chúng ta không có nghe được mấy cái mà, mà, mà mandolin violin là piano chúng ta nghe không nổi nha chúng ta nghe ò e kèn đám ma chúng ta nghe kèn lá kèn tây nguyên chúng ta nghe được chỉ còn mấy cái nhạc cụ tây phương chúng ta nghe không nổi là vì sao vì đó là tưởng là kiến thức này là hồi ức là kinh nghiệm ấn tượng là khái niệm à, là những thứ mà chúng ta đã tích lý ừ, trong nhiều đời hoặc nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày trong đời của mình nha còn bộ đời sống mình từ cái ăn cái mặc cái ở à, cho đến những cái, cái, cái kiến thức khoa học văn hóa nghệ thuật triết học tôn giáo tư tưởng tất thảy đều là tưởng đấy vì ở đời nó có ba cái biết cái biết của thức cái biết của tưởng và cái biết của của trí cái biết của thức tức là cái biết của mắt tai mũi lưỡi à, cái biết đơn thuần à, không có qua phân tích à, nó chỉ chụp hình thôi là cái biết của thức nhưng mà sau khi thấy sau khi nghe rồi bắt, bắt đầu nó đem vô trong bắt đầu nó phân tích ra à, cái đó là hay cái đó là dở đó là tiếng người nam tiếng là giọng người nữ cái này giọng hay nè cái này giọng dở nè cái này là trép nè cái này là bass nè à, cái này này là teno nè đó. thì mấy cái đó là tưởng nhớ nha đâu qua cái biết của tưởng còn cái biết của trí là sao biết rõ rằng cái này nè là thiện cái này là ác cái này là nên cái này không nên cái này là sanh nè cái này là diệt nè đó cái này là nhân quả báo ứng nè cái này là bốn đế cái này là 12 duyên khởi nè cái biết đó đó gọi là cái biết của trí nha biết của trí cái biết mà trên cái cái cái cái cái, ờ, cái nhận thức ờ, phân tích ờ, không thông qua lăng kính không thông qua những cái từ chương những lối mòn đó gọi là trí tuệ còn cái gì mà còn dựa trên nền tảng nó còn dựa trên cái nền tảng những lối mòn thì cái điều gọi là cái biết của của tưởng chúng ta nghe như vậy trong râm nhiều người sẽ nhảy dựng lên nói rằng tôi không đồng ý tôi không đồng ý bởi vì tất cả cái biết của thánh nhân đều là tưởng bởi vì cái biết đã dựa trên kinh điển sai sai sai sai sai kinh điển là những gì các bậc thánh họ kể lại cái thực nghiệm của họ cho mình nghe nhưng mà thật ra không có ngôn từ nào mà diễn tả được đúng và chính xác tuyệt đối cái thấy thực nghiệm bậc thánh đó, nhớ dùm cái đó chúng ta có tục lòng tâm tạng đi nữa nhưng mà mai này khi chúng ta chứng đạo đó cái chúng ta thấy nó không có như là trong kinh diễn tả tôi nói năm lần nữa cái con đường trên bản đồ nó không giống như con đường ngoài đời con đường trên bản đồ nó là một cái vệt mực ngoằn ngoèo à, chứ vậy vậy thôi cái vệt mực ngoằn ngoèo trên một cái manh giấy nha còn cái con đường ngoài đời là nó có cây cỏ giếng nước cái đình nhà cửa phố xã nam thanh nữ tú không chim chóc qua lá cành tùm lum hết hai cái nó khác nhau chứ nhưng mà để đi được trên con đường ở ngoài đời thì chúng ta phải nhờ vào con đường ở trên bản đồ nhớ nha cho nên cái biết của người thực chứng nó hoàn toàn không giống với cái, cái những gì chúng ta đọc được trên mặt chữ của kinh điển đâu quý vị nhớ nha cho nên cái biết của đa phần chúng sinh mình là trên cái biết trên tự còn cái biết trình trí thì rất là khó rất là khó nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chỉ sống ở trong cái thức và cái tưởng hiếm khi chúng ta sống bằng cái trí và chúng ta biết rồi toàn bộ thế giới này ờ, mình có hai cái góc độ để nhìn nó nhìn nó trên khía cạnh hiện tượng mình nhìn nó trên khía cạnh bản thể nhìn trên hiện tượng là sao là nhìn qua lớp vỏ bên ngoài ừ. thí dụ như đây là cái cái đây là cái đống đất đó là nhìn trên hiện tượng còn nhìn trên bản thể mình biết rằng đây là cái gò mối bên trong đó nó có cái cấu trúc nó có cái kiến tạo như thế nào đó, thì cái đó là nhìn trên bản thể tôi ví dụ thôi nha ví dụ thôi à, hoặc là mình nhìn một cái ly nước mình gọi nó lại ly nước chanh thì đó là nhìn trên nhìn trên cái khía cạnh gọi là hiện tượng nhưng mà nhìn trên bản thể là mình biết ở đây gồm có, có là oxygen nè rồi nó có gluco hoặc là fructose nó gồm có vitamin này nó gồm có canxi này nó gồm có uh, các cái thành phần hóa chất ờ, trong đó có lợi và có hại cho cơ thể đó, thì đó là nhìn đến cái cạnh bản thể nha còn nhìn lên cái cạnh hiện tượng thì đây là lý nước chanh hết nha ừ, đây cũng vậy khi mà mà còn là phàm phu còn sống ở trong cái biến kế sở chấp còn sống trong cái thi thiết này còn sống trong cái điên đảo vọng tưởng thì chúng ta còn thấy đây là đàn ông đàn bà nam phụ não ấu mập ốm già trẻ đen trắng đẹp xấu đây đây là kẻ bình thường đây kia là người mình ghét đó là toàn bộ là cái biết của của tưởng nhớ nha ừ. còn cái biết của trí đó là cái biết ừ, biết đây là thiện đây là ác này cái biết đây là sanh đây là diệt à, đây là quẩn xứ giới đế đây là sắc thọ tưởng hành thức một cái biết mà nó không có dựa trên cái khái niệm kiến thức tình cảm cảm xúc lối mòn mà lâu nay ta vẫn theo Đấy. cái biết đó cái biết gọi là cái biết trực quan đó cái biết trực quan đó. cái biết không có thông qua ừ, những cái lăng kính này thì cái biết đó mới gọi là cái biết trí tuệ ừ, như vậy thì toàn bộ đời sống của mình chỉ là đời sống của của của của, của sáu tưởng thôi nhớ nha cái sáu tưởng à, và hồi nãy tôi có nói rằng chúng ta có hai cái góc độ để nhìn về thế giới này một là nhìn qua cái cảnh bản thể và nhìn vào cái cảnh à, gọi là hiện tượng thì cái cái cảnh hiện tượng từ nhà Phật gọi là tục đế à, tục đế hay là chế định còn cái khía cạnh mà bản thể đó thì từ nhà Phật gọi là chân đế hay là đệ nhất nghĩa đàn à, đệ nhất uh, tất đàn à, đệ nhất tất đàn rồi đệ nhất nghĩa đế hay là đệ nhất tất đàn đó là nhìn ở khía cạnh gọi là cái cạnh rốt ráo đây rồi như vậy thì đời sống này mình nói nó là cái hành trình của sáu xúc cũng được hành trình của sáu thọ cũng được hành trình của sáu tưởng cũng được và hành trình của sáu tư cũng được sáu tư là gì tư ở đây có nghĩa là sự đầu tư của ý thức evolution à, evolution evolution evolution là sao ta đầu tư cái cái cái tư ở đây mình phải hiểu nó là cái chủ yếu trong đời sống Đấy. cùng ngồi trên một băng đá nhìn ra mặt hồ nhưng người thì nghĩ đến những cái nghĩ đến một cuộc tình đã qua nghĩ đến một cuộc tình sắp tới nghĩ đến một cuộc hẹn hò trước mặt có người anh cũng ngồi trên băng đá đó nhìn ra mặt hồ mọi nghĩ đến những lần đi câu rồi có người cũng ngồi trên băng đá đó nhìn ra mặt cái hồ mặt hồ đó nhưng mà họ nghĩ đến những lần họ đi thuyền ở trên mặt hồ đó với những kỷ niệm buồn vui trên mặt hồ đó trên những con thuyền trên những chiếc cano cùng ngồi trên trên một cái bàn đá đó. mà mỗi người theo đuổi một cái chủ ý riêng chủ ý riêng thì cái đó được gọi là tư à, gọi là tư nhớ cũng mắt thấy cũng tai nghe nhưng mà mỗi người theo đuổi một cái chủ ý riêng thiện ác à, cao thấp tham thánh hoàn toàn khác nhau nhớ chỗ này nha thì toàn bộ đời sống của mình nó là một hành trình theo đuổi những chủ ý chỉ vậy thôi đứa cái chủ ý của đứa bé là gì là vòng tay mẹ là vú mẹ là những nụ hôn là những cái sự nâng niu nựng niệu của người lớn nó là đứa bé nó chỉ biết nhiều đó thôi rồi cái chủ ý của, của của của nam nữ vậy thì là gì là những cuộc tình mộng mị hoang đường hoang tưởng này rồi cái chủ ý của người trưởng thành của người trung niên của người đã chững chạc là cái gì đó là sự nghiệp đó là nhà đất là tiếng tâm là quyền lực đó là uy tín là chức vụ rồi chủ ý của người già là cái gì chủ ý người già là cái sự an hưởng hoặc là những thấm thía về nhân tình thế thái về chuyện nhà về chuyện đời về chuyện bản thân về chuyện của vũ trụ trời đất về cái lẽ đời sinh tử vô thường đó đó là cái chủ ý của người già đó là tôi nói nôm na đó nha ừ. còn nếu mà nói chi tiết trong từng phút trôi qua chúng ta liên tục sống với những chủ ý thiện và ác ừ à, trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói nhiều về cái sáu sáu sáu tư chú ý tôi là người không biết Phật pháp tôi chỉ biết có tiền tôi chỉ biết có hưởng thụ thôi Đấy. thì cũng trời đất đó cũng đường xá phố chợ đó cũng những kẻ mà tôi gặp gỡ đó trong suốt cái hành trình suốt cái thời gian suốt cuộc đời mà tôi tiếp xúc với những thứ đó <coughs> tôi chỉ theo đuổi những thứ tôi thích thôi và tôi trốn chạy những thứ tôi ghét thôi rồi mai này tôi biết đạo do cái khuynh hướng tâm lý do cái tiền nghiệp và cái môi trường sống cái môi trường sống ở đây nó gồm có cái bối cảnh sinh trưởng và cái môi trường sinh hoạt của tôi này cho nên khi tôi biết đạo rồi tôi đặc biệt tôi thích cúng bái cầu nguyện khấn khứa uh -huh. hoặc là cũng do ba cái khuynh hướng ba cái khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và môi trường sống mà tôi đến Phật pháp tôi thích Ờ, nghiên cứu kinh điển thích học hỏi giáo lý rồi cũng ba cái thứ đó nó đẩy tôi đến với đạo tôi thích ngồi thiền giáo lý thì tôi dốt như con bò vậy đó. mà tôi thích ngồi thiền lắm tôi thích ngồi thiền ờ, tôi thấy mà mấy người mà ghi ghi chép chép tôi ghét mà tôi coi thường lắm mình tu là phải liêm diêm để ngồi xếp bằng đó. rồi có người thì họ thích làm mọt sách họ lại coi thường mấy người dốt mà ngồi liêm diêm đấy có người vào đạo là thích bố thí thích bố thí họ chỉ thích quăng tiền ra xây chùa đúc tượng in kinh gì đó họ thích cái đó thôi à, có người đã thích phục vụ phục vụ tôi nói rất là nhiều lần cứ chùi cầu rửa chén hốt rác quét xanh là họ mê cái nhiều đó thôi còn cái gì ngoài ra họ nhức đầu lắm mà nhức đầu lắm rồi bây giờ nói đến đến cái đám mọt sách trong cái đám mọt sách mà mà mà nghiên cứu kinh điển có người họ đã đặc biệt họ mê cái bộ kinh này hơn là cái bộ kinh khác rồi trong cái bộ kinh đó, đó cả hai người đều cùng mê bộ kinh đó thì thằng tèo nó lại chú ý nhiều đến cái, đến, cái vấn đề giáo lý nào không giống với thằng tí thằng tí nó chú ý nhiều đến vấn đề giáo lý nào không giống với thằng tèo Đấy, nhớ cái đó nha và cái đường hướng nghiên cứu của hai người khác nhau có người đến với Phật pháp họ, họ mê cái tặng kinh có người họ mê cái tạng tỳ đạo mà trong cái tạng tỳ đạo nó có bảy bộ thì có người họ đặc biệt họ mê bộ thứ bảy có người họ đặc biệt họ mê bộ thứ ba có người họ đặc biệt họ mê bộ thứ năm tại sao vậy vì tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nói như vậy hết chuyện muốn nói chưa chưa còn nữa chính những gì mà chúng ta đang sống đó nó là những thứ đã được chuẩn bị từ kiếp trước nhưng chính nó lại cũng là những chuẩn bị cho kiếp sau Đấy. trong từng phút buồn vui của quý vị trong từng phút thích và ghét cái này cái kia nó chính là những chuẩn bị cho mình trong đời sau kiếp khác nhớ như vậy nhớ cái đó nha à, thích chuyện tầm bậy thì đó là những chuẩn bị à, nguy hiểm cho đời sau kiếp khác thích cái chuyện hay ho lành mạnh thánh thiện cao khiết thì đó là những chuẩn bị hay ho cho đời sau kiếp khác nhưng mà trong cái hay ho đó thằng tèo nó không giống thằng tí a không có giống b của mận khác cái của ổi của xoài khác cái của cóc khác nhau nhớ nha hoàn toàn khác nhau hôm nay tôi nói rồi trong từng phút trôi qua chúng ta đang âm thầm tô quét vôi trát vữa à, xây gạch à, cho cái nơi chốn mà mình sẽ về trong cái đời sau kiếp khác hôm nay trong từng phút trôi qua chúng ta đang từng phút kính đáo có mặt trên cái con đường dẫn về đâu đó dầu là trong cái thiện hay trong cái ác đọc lại à, cuộc đời của các bậc thánh chỉ trừ ra việc chánh đẳng chánh giác là tất cả hạnh lành đều tu tất cả điều ác đều bỏ khi mà ngài trở thành phật rồi đó thì ngài có được tất cả những cái cần có và ngài tránh được tất cả những cái cần trách nôm na thì nói như vậy nha nôm na thôi nha ừ. ngoại trừ việc chánh đẳng giác ra thì tất cả các bậc thánh hiền còn lại ngay cái lúc mà thành thánh rồi đó thì cũng phải ừ, cổng vác cư mang theo đó bao nhiêu cái hệ lụy ừ, mà còn sót lại sau một cái khoảng thời gian luân hồi đang đậm thâm thẳm này cái kiểu sống của mình nó mới dẫn đến cái kiểu ác kiểu thiện của mình nó dẫn đến cái kiểu tu tập cái kiểu hành trì của mình không giống nhau đấy nhớ nha này quan trọng lắm mình tưởng là mình là ngày nào mình cũng lạy Phật ngày nào mình cũng coi kinh sách ngày nào mình cũng nghe băng giảng ngày nào mình cũng ngồi thiền ngày nào mình cũng bố thí như vậy là mình ngon lành chưa đâu mình ngồi thiền ngồi kiểu nào ngồi kiểu dốt mà ngồi kiểu giỏi cái người giỏi giáo lý nó ngồi thiền khác cái đứa dốt giáo lý nhớ nha cái người mà nặng về cái tấm tham thích hưởng thụ đam mê đó họ tu thiền cái công đức của người thiền nó không giống như anh chàng nóng tánh yeah anh chàng nóng tánh đó anh chàng mãi hờn dỗi bực bội sân si cái anh đến kia ngồi thiền cái công đức tu thiền là nó khác với cái anh mà tham nhiều cái anh mà đức tin nhiều đó khi mình bố thí anh ngồi thiền anh giữ giới cái công đức anh nó không giống với anh mà trí nhiều không giống với anh định nhiều không giống với anh tâm từ nhiều không giống với anh hành xã nhiều nhớ cái này nha chứ, chứ còn đa phần mình đó, thì mình tu cái kiểu này rất là vui mình tu kiểu này à, tháng này tôi có bố thí rồi à, tháng này tôi có thọ bát quan rồi buổi sáng là tôi có ngồi thiện tiếng rồi à, tối trước khi ngủ tôi có tụng kinh nửa tiếng rồi kia mà là xong sai tính trên 24 giờ đồng hồ đó mình làm bao nhiêu nó đủ chưa mà trong khi đó mình trong 24 giờ đồng hồ mình sống nhiều với cái thứ tâm thức gì cái đó mới là cái quan trọng nha cái đó mới là cái quan trọng trong 24 giờ đồng hồ trừ ra lúc ngủ mình còn lại giả định là 8 tiếng hoặc là 12 tiếng mình thức đi Đấy. thì trong cái thời gian mình thức đó, đó mình sống nhiều với cái gì dạ, chứ còn ba cái vụ mà thiện tiếng tụng kinh nửa tiếng rồi nghe pháp hai tiếng cái đó phải xét lại bởi vì có chắc là trong hai tiếng nghe pháp đó các vị sống bằng tâm lạnh không chưa chắc ngay bây giờ các vị đang nhìn cái mặt của tôi thì có bao nhiêu người trong đó đang nhìn tôi bằng cái tâm bất thiện Hả? in Nguyễn Calama ra vạch lá tìm sâu có sách nào in không lỗi mà đằng này nó, nó ăn rồi cứ, cứ vùi đầu gục mặt nó đi kiếm từng lỗi trong đó kinh in ra có hai thứ phản hồi mà chúng tôi nhận được có người họ rất là hoan hỷ họ cảm ơn đã giúp họ tìm những cái bài kinh quan trọng để nghe trong khi đó có kẻ cầm cuốn kinh lên ôm cái lòng hận thù tị hiềm tật đố ghen tị hèn hạ tâm thức sâu bọ đem phanh vui từng trang từng lỗi trong đó cái vị thấy không cầm cuốn kinh lên mà mỗi người có một thứ gọi là ừ, ý thức ừ, ờ, tâm tưởng cảm xúc hoàn toàn khác nhau nhớ cái đó chứ đừng có tưởng cầm cuốn kinh là hay là giống nhau đừng có tưởng ngồi liêm diêm là giống nhau anh ngồi anh ngồi cái chân anh thì thiền rồi đó nhưng mà cái đầu anh có thiền hay không tôi hay nói hoài thiền nó có nhiều nhiều nhiều quốc tịch lắm thiền ấn độ là thiền bằng bằng cái đầu ừ. thiền chỉ hoặc thiền quán còn thiền Việt Nam là thiền hình thức thiền ngồi cho vui bằng chỉ bằng em vậy thôi chỉ cái đầu toàn tính thượng thứ còn cái thiền mông cổ là chỉ tập sao cái mông cho nó vững mà cái cổ nó thẳng thôi đó là thiền mông cổ nha mà đa phần người Việt Nam mình nói là người Việt nhưng mình đa phần là mình ngồi bằng thiền mông cổ thì nhiều giữ cho cái mông cái cổ ok để nhớ nha tụng kinh cũng vậy tôi phải nói thiệt là tôi thờ Phật nhưng mà tôi lại rất thích cái kiểu suy niệm của người cơ đốc giáo quỳ gối để chống hai cái tay lên một cái bệ im lặng suy niệm về Chúa tôi thích cái kiểu đó hơn còn cái kiểu của mình á, kiểu mà phật giáo hậu thời đó là phật giáo bây giờ đó là đọc ấm um sầm đọc ấm um sầm mà không có cái gì nó, nó, nó, nó không có giây phút nào mà nó phóng tâm đó. nó vọng tưởng đã đời bằng lúc tụng kinh miệng thì đọc mà con mắt láo liên cái đầu thì nghĩ lung tung lắng xăng chuyện này chuyện nọ trong cái đó cái, cái im lặng nha à, im lặng tì tay lên một cái chỗ nào đó khép mắt lại và suy niệm đối với tôi cái đó mới là tụng kinh nha chứ còn mà đọc ra bằng lời mà um sùm mắt nhã đọc cho nó lớn đọc cho nó hay ngân nga kéo dài trầm bổng lên xuống thánh thoát du dương thì theo tôi cái đó gọi là gọi là tu hành kiểu phá sản à, tu hành kiểu phá sản nè tu hành kiểu phá sản hao hơi tổn khí mà trong khi đó là cái đầu nó lắng xăng tích xích cho nên bài giảng này tôi đặc biệt tôi nhấn mạnh một chuyện đó là tu nội dung chứ không phải tu hình thức có nhiều vị à, cái hiểu lầm à, là à, hình thức quan trọng hơn nội dung theo tôi biết nói rằng không ai đồng ý mà trong thực tế tôi biết có rất là nhiều người họ hiểu lầm như vậy họ nghĩ rằng cái giá trị của bố thí là nằm ở con số cái con số tài chánh mà mình bỏ ra số không càng nhiều cái dãy số càng dài thì công đức càng lớn xa mà cái tâm tư của mình à, cái nhận thức của mình lúc mình bỏ tiền ra cái đó mới lớn gì này rồi ngồi thiền không phải tính bằng giờ mà là phải xét đến cái cái nội dung cái chất lượng của cái giây phút mà ta ngồi ta ngồi 15 phút mà thành tựu được ba cái nội dung sau đây chánh niệm tinh tấn và trí tuệ chánh niệm có nghĩa là thường trực nhận thức biết rõ cái gì đang xảy ra biết rõ mình đang như thế nào thì đó gọi là chánh niệm biết rõ mình đang như thế nào đó là chánh niệm biết rõ cái gì nó đang xảy ra đó là chính là trí tuệ sự không bỏ cuộc nữa chừng để kéo dài thời gian được 15 phút 20 phút cái đó chính là tinh tấn à, gọi là satima à, gọi là tinh tấn cái này là cái từ của đức phật cái nha tinh tấn satima atapi là, à, à, satima là chánh niệm atapi là tinh tấn à, sâm với chân nhá là trí tuệ à, nhớ cái đó ba cái đó ba cái chánh niệm tinh tấn và trí tuệ thì trong 15 phút mà mình có được ba cái đó, đó biết mình đang như thế nào biết cái gì nó đang xảy ra à, và cái, cái khả năng mà kéo dài được hai cái đó hai cái niệm và tuệ đó là khả năng kéo dài đó chính là tinh tấn nhớ cái đó rồi là satima rồi atapi rồi sampachanya nhớ nha thì có được ba cái này trong 15 phút nó tốt hơn là ngồi 3 tiếng 5 tiếng mà không có được ba cái này nhớ cái đó cái đó phải nhớ cái đó mà cái này đúng ra cái này cũng chẳng cần nói nhiều bởi vì sao bởi vì nè, bởi vì đó là, là, là, là ở ngoài đời cũng vậy à hai đứa học trò mà một đứa nó ngồi nó học bài trong 15 phút chuyên tâm bất loạn đứng dậy là bài đã vào óc của nó rồi nó tốt hơn là một đứa mà ngồi trước cái bàn học có 3 tiếng đồng hồ mà vẽ ngoạc ngoạc rồi miệng thì đọc rắn rắn rắn là lồi rắn là lồi bò rắn rắn là lồi bò bò sạc sạc không chứ rắn rắn là lồi bò mà sạc sạc không chứ mà miệng nó thì nó đọc mà trong khi đó là cái con mắt nó ngó láo liên <coughs> láo liên rồi nó đầu nó nghĩ lung tung hết thì nó ngồi 3 tiếng đồng hồ trước bàn học đối với tôi không bằng cái đứa nó ngồi 15 phút nó ngồi hai chục phút nửa tiếng mà nó đứng dậy nó có được cái bài trong đầu của nó nó hiểu được bài nó giải được bài toán đối với tôi cái đó quý hơn còn cái chuyện mà nó ngồi ba tiếng ngồi mà nó ngồi nó vẽ tầm bậy tầm bạ nó viết thơ tình nó vẽ ờ, chim vẽ cò hoạt ngoạc trên cái trang vở thì đối với tôi cái đó thì ba tiếng không giá trị hết nhớ nè và rất nhiều người hiểu lầm cái chỗ này nói ra thì không ai chịu nhưng thực tế cái đó có thực tế có rất là nhiều người hiểu lầm cái đó họ cứ sống toàn là thức mà cứ bị nhớ mình tu cái gì thì mình đặt cái đó mình cứ tụng không cái đầu trống không thì mình chỉ đặt có cái miệng thôi Đấy. rồi nếu mà mình chỉ ngồi kiểu mông cổ giữ cổ cho thẳng mà giữ cái mông rồi vững thì đời sau là mình cái mình được chỉ là cái mông cái cổ thôi chỉ là sanh về làm con cháu của thằng cát tự giảng thôi nhớ nha rất là quan trọng mà mình muốn về làm về Ấn Độ làm con Phật muốn làm thánh hiền là phải tu cái đầu nha phải tu cái đầu còn tu cái mông cái cổ thì chỉ về làm nhân mông cổ thôi cái đó rất là quan trọng rất là quan trọng bố thí cũng vậy bố thí và với cái chủ ý cầu danh cầu lợi thì cái mình được cũng nhiều lắm là cái vỏ ngoài của bố thí cái cốt lõi của bố thí đó, không phải là danh là lợi mà chính là bỏ được cái lòng gọi là bủn xỉn keo kiệt ích kỷ toan tính yeah. cái đó là cái cốt lõi của bố thí cái cốt lõi của cái sự chấp tay lễ bái không phải là để đời sau mình được ngồi trên đầu người ta được người ta tôn kính quỳ lại mà cốt lõi của cái sự tôn kính đó chính là những cái sự khiêm tốt chính là cái cơ hội bỏ được cái tôi chính là cơ hội mà biết cúi đầu trước những thần tượng khả kích thì đó mới chính là cái cốt lõi của cái sự chấp tay của sự lễ bái chứ không phải là mình quỳ cho nó đẹp mình chấp tay cho nó đẹp để mà nhờ người ta chụp hình rồi đăng lên Facebook ờ, bữa nay xa thú quan nghỉ quá bữa nay để bác cho cái chùa nào bữa nay là tới thăm ờ, sư cô nào thăm hòa thượng nào là chắp tay làm duyên làm dạng nhìn là nó nói ốc nói da gà nó xấu hổ muốn chết luôn cái đó không có phải mà tới giờ này cũng còn không ít kẻ là như vậy cái chụp hình rồi làm dáng làm duyên là đăng lên facebook đó tu tu facebook cái thứ đó mốt chết rồi thì coi như là chỉ là về tàu hết tại sao về tàu cái gì không vì cái ông mà đã ra Facebook ông là Zuckerberg Zucker, Zuckerberg ông là tiếng Đức Zucker là đường Berg là núi không tức là đường sơn đường sơn đại huynh mê Facebook là chết về làm con cháu của đường sơn đại huynh nhớ nha cho nên cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt tôi nói đến hai chuyện thứ nhất là mỗi phút trôi qua chính cái thiện ác nào mà ta đang sống nhiều với nó đó thiện ác đó đó nó là đường đi lối về của ta trong đời sau kiếp khác rồi cái tiếp theo ngay trong cái thiện mà ta theo đuổi tùy theo cái thiện của mỗi người mà cái quả lành ta nhận được trong cái thỏa lương hồi thì lúc sau lương hồi sắp tới nó không có giống nhau và cái cuối cùng mới quan trọng cái kiểu tu của mình bây giờ nó sẽ là dọn đường cho cái kiểu đắc chứng sau này của chúng ta nhớ nha người mà đức tin nhiều khi mà quán vô quán tam tướng thì cái, cái tướng vô thường nó nổi bật người đức tin nhiều quá thì mai này đời sau kiếp khác mà khi gặp Phật pháp thì họ cái họ thấy rõ ràng nhất là cái tánh vô thường của bạn hữu cái người mà định nhiều quá thì khi mà quán tam tướng vô, vô thường mà thấy cái khổ rõ ừ. cái người mà trí nhiều đó thì họ thấy cái tánh vô ngã rõ và nhớ cái đó có người đó là họ phải khổ bầm dập họ mới đọc đạo dạ, có người là họ phải bị mất mát đổ vỡ cái gì đó mới đắc đạo có người ngồi yên nhìn lá rơi nước chảy là đắc đạo có người gặp Phật rồi mà phải cạo đầu đất y đầu trần chân đất mấy chục năm trời khổ nạn trần ngai khoai cũ rừng sâu núi thẳm hơn nắng gió mưa sương bầm dập mới chịu đắc có người gặp Phật chỉ nghe một câu của Ngài thôi đặt cái lẹ lục thông bốn tuệ phân tích gọi là đi mây về gió cực kỳ sung sướng tự tại vô ngại đã không Đấy, đó do là do cái kiểu do cái kiểu tu của mình đời trước à, mình tu kiểu gì mà bây giờ nó đã đời như vậy mà cái kiểu tu đó nó đi ra từ đâu từ cái nền tảng tâm thức của mình cái kiểu bất thiện của mình cái kiểu thiện của mình để nó làm cho mình ờ, có được, được cái kiểu tu chứng như vậy đó còn bây giờ mình nói mình thờ phật mình nói mình tu mà cái lòng mình nó ganh tị quá mình bụng xỉn mình keo kiệt quá thì đời sau kiếp cả khi mình, mình tu được có tu đó nhưng mà bụng xỉn nhiều quá ừ, ganh tị nhiều quá thì cái ganh tị là sao là đời sau sinh ra lúc nào cũng ở dưới người khác mình tu mình không cần trở trên ở dưới nhưng mình nó thiệt mình đẻ ra mà mình có chỗ đứng một chút nó dễ tu quý vị ư đừng có ngồi nó, nó dốc nha đừng có nói tu rồi ừ, sướng khổ gì cũng tu nó kệ nó tôi làm ăn mài tôi, tôi, nghĩ tôi đắc a la hán thì thôi đó là nó dốc nha chứ nếu mà mình sinh ra mình khỏe mạnh đẹp trai có nhà giàu học giỏi nha. Ờ, cái hoàn cảnh ờ, đời hoàn cảnh đạo thoải mái nha tiện lợi thì mình tu nó sướng hơn chứ à, sướng hơn có những vị là, là, là, là trước khi đắc a la hán trời ơi ăn không đủ no mà mặc không đủ ấm mà đắt rồi đó đi đâu bị nó ghét đâu bị người chửi bản thân ngài thì có như là ngài bị chửi ngài không có giận nhưng mà bây giờ đói mà không có ăn có khổ hay không khổ mà cái này mới mệt này. do tạo quá nhiều ác nghiệp bị người ta ghét bị người ta chửi mình thì mình đã đắc a la hán bệnh sao rồi mà mấy cái đứa nó chửi mình nó là tới chết đó các vị biết không? mà có phải gây quả cho người ta không tức là do hồi xưa mình tu kiểu gì đó cho nên bây giờ tuy đủ duyên đắc a la hán nhưng là lại là cái mầm họa cho người khác khổ như vậy mà tôi biết trong râm này nhiều người ờ, thế nào cũng ném đá thế nào cũng vô facebook chửi nói rằng dám nói a la hán là mầm họa tôi xin chịu trách nhiệm câu nói đó tức là mình tu kiểu gì mà mai mốt mình đắc a la hán cái lợi lạc mà mình đem lại cho người ta nó ít hơn là cái họa mình đem lại cho người ta là sao đắc a la hán mà người ta có cái để cho người ta nghe có cái để cho người ta nhìn có cái để cho người ta ngưỡng mộ thì nó quá lợi ích rồi còn này mình đắt xong á à lá dứt khoát là không có nổ rồi không có khoe mà giàu trong ngày có có nói rằng người ta cũng đâu có tin do cái nghiệp xưa đó ừ. người ta nhìn tăng tướng có không có đẹp giọng nói thì trời ơi nghe kỳ quá người đâu mà trán mắt mũi tai càm cho nhìn kỳ quá đi. bắt đầu nó mới bắt đầu nó châm biếm nó về biểu là có phải gây họa cho người ta không trong kinh đó ông đề bà đặt đa sau này ông đặt ờ, quả phật độc giác gây gò như là một bộ xương khô vậy mà mỗi miệng mỗi lần mở miệng ra cái mùi hôi nồng nặc tỏa ra khiến người xung quanh chịu không nổi mà thân thể như bộ xương vậy đó. tại vì ngài tuy là đủ phước để đắc thành phật quả độc giác nhưng mà ngài phải gánh theo rất là nhiều cái tội nghiệp bất thiện đời trước à, mà những cái tội nghiệp đó, đó là mình mình đọc mình thấy rồi là ngày phá bồ tát băm dập bồ tát thích ca bồ đâu được rồi đề bạc ba là ông phá ngày không biết là bao nhiêu kiếp thì bao nhiêu cái nợ đó là trả chưa xong thì đến lúc mà ngày thành phật ông theo ông phá tích ông chia rẻ tăng rồi ông làm phật chảy máu rồi ông thuê người ám toán ngày ám toán là ám sát ngày ừ. Ờ, các vị biết mà ông còn 100 ngàn để kiếm được thành phật độc giác từ trong trăm ngàn đó ông lại tiếp tục ông ông tạo thêm vô số những nghiệp ác khác tại sao tạo tại sao là vì sao là vì khi mà mình tạo ra nghiệp ác thì mình sẽ bị quả chịu quả xấu mà khi mình chịu quả xấu á, mà nếu mình biết tu á thì không nói gì còn khi mình chịu quả xấu mà mình không biết tu thì lúc bây giờ cái quả xấu đó nó lại là điều kiện cực tốt để mình tiếp tục mình tạo cái nghiệp bất thiện nữa thí dụ như bây giờ tôi nghèo do cái nghiệp bụng sỉnh tôi nghèo cho nên nó là đời đời sinh ra tôi cứ làm đủ cách để mà tôi trốn cái nghèo đó lừa đảo lật lọng sát xanh, trộm cướp hại người ờ, lừa thầy phản bạn mãi quốc cầu vinh chuyện gì cũng làm cái vị thấy không từ cái nghèo nó ra rồi tôi có tập thích nói xấu người khác thì đời đời sinh ra một là bị vu vạ vu khống vu oan quan ức ờ, hàm oan đời này kiếp khác còn không nó đi đâu bị người ta về biểu châm biếm bài xích chửi rủa chà đạp dây xéo các vị thấy chưa thì lúc đó phản ứng của tôi sao ta tôi đâu có nhịn phải không phản ứng tôi đâu có nhịn một là tôi làm lại còn hai đó là tôi sống trong cái mặc cảm à, trong cái tự ti cái đó lại cũng là một cái chủng tử bất thiện các vị thấy chưa thấy chưa cho nên từng cái bất thiện của mình là ngay bây giờ người sống trong bất thiện là đau khổ đúng rồi mà cái quả xấu của bất thiện đó là đau khổ đúng rồi nhưng mà còn cái có cái thứ ba mới ghê khi mà ta sống bất thiện thì ta phải chịu quả bất thiện đúng không mà khi ta chịu quả bất thiện thì có nghĩa là phải có cái tên nào đó nó gây nhân bất thiện trên cái quả bất thiện của chúng ta tôi chửi người khác đời sau tôi sinh ra tôi bị đứa khác nó chửi tôi nó gặp mặt tôi đi nó khoái chửi à. nguyên một đám đông nhưng mà nó gặp mặt tôi là nó khoái chửi thì chính vì nó chửi tôi nó tiếp tục nó lại gây cái nhân xấu cho nó các bạn thấy chưa cho nên một người bất thiện nó gây cái họa cho một tỷ người mà một người sống thiện nó gây nó gieo lên cái nhân thiện cho một tỷ người một tỷ ở đây là mình nói ít chứ nó lây lan không ngừng không ngừng nó là unlimited đó là countless không ngừng nha không ngừng mỗi phút trôi qua là ta đang gây dựng một cái chỗ về cho kiếp sau mỗi phút trôi qua là ta đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó và trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang gieo họa cho một tỷ người khác trong cái cuộc đời này hay là đang gieo phúc cho một tỷ người khác trong cuộc đời này mỗi một phút tôi nói chậm lại mỗi một phút nha mỗi một phút mình sống thiện có nghĩa là mình đang gieo cái quả làm cho mình đúng không nhưng mà mình cũng đang gieo cái nhân làm cho bao nhiêu người khác đời sau sinh ra người sẽ có biết bao nhiêu người họ nhờ cậy cái, cái phước bố thí của mình cái phước trí tuệ của mình cái phước từ tâm của mình cái phước chánh niệm của mình cái phước thiền định của mình cái phước kham nhẫn của mình đó biết bao nhiêu người dán một trực tiếp họ gọi là là là, là gọi là ân triêm lợi lạc từ cái công đức đó còn nếu bây giờ mà mình tham sân si ái mạng kiến nghi bụng xịn ganh tị thì ngoài cái chuyện mình gieo khổ cho mình thì mình đang kính đáo gieo họa cho một tỷ người khác một tỷ tức là chín số không đó quý vị nha mà đó là ít đó chứ đúng là từ một tỷ cái này nó ra một ngàn tỷ khác nha cứ một tên mà nó làm ác thì nó phải có lúc nó chịu quả mà nếu cái quả đang trên trời nó rớt xuống thì đỡ quá nó đang đi trên đường núi đá lăn nó chết cha nó thì khỏe quá còn đằng này nó dê với nhà ngát nó bị thằng cát chém nó đó. rồi cái đứa chém nó, nó tiếp tục nó bị đứa khác chém lại và cứ như vậy nó đi vòng vòng vòng vòng mỗi chúng sanh luôn luôn mang trong người mình hai cái thùng một cái thùng thuốc nổ và một thùng diêm cái thùng thuốc nổ chính là cái quả bất thiện và cái thùng diêm chính là cái nhân bất thiện tất cả mỗi người trên trên trái đất này trong cái râm mà đang nghe tôi giảng mỗi người trong đây đều có mang trong người mình hai cái thùng một cái thùng thuốc nổ và một cái thùng diêm thùng thuốc nổ là cái quả bất thiện còn cái thùng diêm là cái nhân bất thiện thì chính cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái thùng diêm của mình ấy, nó va vào cái thùng thuốc nổ của thằng kia là nó nổ mà cái thùng diêm của thằng kia mà nó va vào thùng thuốc nổ của mình là mình bị nổ cái nhân cái tham sân si của mình ấy, nó cứ đi tìm những cái thằng mà bị quả xấu á, để mà nó, vâng. nó giúp kia rồi trả quả mà cái tham sân si của thằng kia nó đi kiếm mình để giúp mình trả quả rồi cái thiện tâm cũng vậy cái thiện tâm của thằng tèo á, nó đi kiếm thằng tí để nó giúp cho thằng tí hưởng quả lành mà cái thiện tâm của thằng tí nó giúp cho thằng tèo gieo cái nhân lành nhớ cái đó khi mà một người mà mà mà, mà gặp được đức phật không thì mình bao cái cơ cái gương mặt của ngài giọng nói của ngài trí tuệ của ngài từ bi của ngài đức độ của ngài làm cái điều kiện để cho người ta có ta có tâm thiện gặp được ngài sao là phát ngài đa ngài cây giúp chính cái hiển cái hạnh lành đức độ các vị đó tạo điều kiện cho người ta có thêm cái tâm lành còn một người mà bất thiện đó lại là tạo điều kiện cho người ta bất thiện mình gặp cái người đó là tự nhiên mình bụng sỉnh này tôi nè có nhiều người ngộ lắm chính bản thân tôi nè có nhiều người tôi gặp mặt họ đó. một cái cọng dây thun tôi cũng không muốn cho nữa tôi gặp mặt tự nhiên tôi ghét à. lạ nữa đó tôi nè là người đang nói chuyện này mà có người tôi gặp họ đó. tôi không nghĩ ra cái gì mà có thể từ chối của con người đó có tôi đã có gặp người như vậy tôi có gặp người như vậy tôi gặp mặt họ rồi tôi không có không không tìm được cái món gì mà có thể từ chối trước cái con người đó trước ánh mắt đó nụ cười đó gương mặt đó cái nhân cách đó có các vị không tin với gì cái vị về biến điện gặp nhiều cái vị sao cho đo có nghĩa là mình không có tiếc cái gì hết chỉ mong làm sao mà mình có thể chuyển hết mọi thứ ở xứ mình đó đem qua cho các vị được nhiều vị chẳng hạn như bây giờ tôi ví dụ như các vị gặp nhà pa ao ngày truyền thiền Sipa Ao hay là ngài Sitagu nếu bây giờ mà ngày họ ngày nói là ngài cần cái gì cái gì đó mà những thứ đó mình có thì tôi không nghĩ ra được cái món nào mà tôi từ chối tôi không nghĩ ra tôi phải nói tôi không nghĩ ra cái mà tôi quý nhất đó là cái cái, cái, cái, cái tủ đại tạng của tôi đó à, tủ ờ, nhà trái của ông tủ chạy ra trước đó. thì nếu mà ngày lên tiếng thì coi như là tôi bằng mọi cách tôi phải chuyển đi từ mỹ về cho ngày đó là cái tôi quý nhất ừ trong khi đó có những người đó tôi gặp họ nó do cái nghiệp của họ làm sao tôi không biết nhưng mà tôi gặp họ tôi chỉ thấy ghét thôi thì mình thấy rõ ràng tại sao mà mình ghét họ là bởi vì ngay cái giây phút đó là cái giây phút mà cái quả bất thiện họ nó đang trổ rồi sẽ có một ngày mà khi cái quả thiện họ nó đang trổ mình gặp mặt họ tự nhiên mình thương tự nhiên mình muốn cho họ cái này cái kia nhớ nha, nhớ nha. cho nên ờ, một người ờ, mà, mà, mà, mà sống bất thiện thì từng phút trôi qua mình đang gieo cái nhân khổ cho mình đời này đời sau và chẳng những vậy mình còn đang gieo cái nhân khổ cho người khác còn nếu mà từng phút trôi qua chúng ta sống thiện à, sống làm sống đẹp thì chúng ta đang kính đáo lặng lẽ âm thầm gieo cái nhân lành nhân vui cho mình đời này đời sau à, cho người khác nữa nè nhớ nha ừ. cho nên chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm à, trong từng phút hiện hữu của mình mà tôi nhắc lại mà tu hành là lánh ác thành thiện đúng rồi nhưng mà cẩn thận ngay ở trong cái thiện đó mình hãy nhớ kiểu thiện nào nó sẽ dẫn đến quả lành nào chứ không phải giống nhau y chang đâu quý vị muốn đời sau đắc lẹ đắc nhanh tu hành không trở ngại thì ngay bây giờ dẹp bớt những trở ngại trong lòng mình đây là câu thực chú phải xâm lên người muốn dòng luân hồi không gặp những trở ngại muốn khi đắc đạo không gặp trở ngại thì ngay bây giờ mình dẹp bớt à, những gai góc để à, những ờ, chướng ngại vật ở trong lòng của mình là đó là cái gì ờ, là ganh tị là bụng xỉn là tị hiềm là hờn giận là nội kết là oan trái để dẹp bớt cái đó tham càng nhiều sân càng nhiều si càng nhiều phóng vật càng nhiều thất niệm càng nhiều ganh tị càng nhiều cũng chỉnh càng nhiều thì đời sau dòng lưng hôi đó gặp trở ngại càng nhiều và nếu đủ duyên chứng thánh đó tay trật gian lao tay vi tróc gãy máu lệ đầy người trước khi đắc còn nếu bây giờ mà mình bớt được mấy cái đó mà càng nhiều cái từ bi trí tuệ cảm thông thương yêu bao dung đấy thì khi mình mà trong vòng luân hồi mà chưa đắc đạo đó thì đời sống nó cũng trơn tru hanh thông mà khi mà đắc đạo nó cũng sướng đỡ cực và khi đắc rồi đó là cái phước điền cho người khác Đấy. trong khi đó có nhiều người đắc đạo rồi đó chưa kịp là phước điền mà là cái gây họa cho người ta nhiều bởi vì lúc đó mình là la hán mà nó gặp mình nó ghét là chết nó rồi nó gặp mình nó chữ là chết nó rồi, rồi gặp một vị la hán mình cúng một cái củ khoai củ sắn là, là coi như công đức vô lượng đằng này nó gặp mình nó không có chịu cho mà nó nói gì nó thấy ghét này nhớ cái đó nhớ cái đó trong kinh nó kể ngày ngày ngày ma cách Maha Kachayana ở trong uh, chú giải um, trong chú giải uh, ghi như thế này um, ngày Maha Kachayana ngày đẹp lắm chắc chỗ này tôi hơi lạc đề chút tại sao nghề đẹp là nghề cách đây 100 nghìn đại kiếp rồi ngài gặp một đức Phật quá khứ này ngài thấy đức Phật đó tuyên dương một vị đệ tử là đệ nhất luận nghĩa đây nghĩa là khả năng mà giải thích rộng rãi những Phật ngôn vấn tắc ngài nghe ngài thích quá đi ngài mới nguyện đời sau ngài cũng được gặp một vị Phật và cũng trở thành một cái vị thánh mà có cái thắng hạnh như vậy ừ. và cái hạnh đó là cái hạnh của người có trí người thông minh họ mới thích cái hạnh lạ đó. đấy cái hạnh gọi là đệ nhất lượng nghĩa có nghĩa là đệ đệ nhất về cái khả năng mà là giải thích rộng rãi những gì được Phật nói vắn tắt đấy. và với cái cái chủng tử mà trí tuệ cho nên đời đời ngày ngày cũng bố thí ngày cũng trì giới cũng thiện định nhưng mà bằng cái não trạng của cái bậc đại trí à, cho nên ngài làm phước khác cái người bình thường người bình thường là họ làm phước là vì cảm ứng nhất thời còn ngài là người thông minh mà khi ngài làm phước thì nghĩ đến nhiều cái khía cạnh hay ho của cái hạnh phúc khí cho nên khi ngài sinh ra lúc nào cũng giàu khỏe đẹp khôn giàu khỏe đẹp mà khôn đó, nó lạ vậy bởi vì thường sống với trí tuệ mà à, rồi đến cái đời mà Phật, ờ, Phật, Phật, Phật ờ, khi mà cái việc Phật đầu tiên mà ngài gặp được ngày cúng dường 7 ngày dạ, để trang bị tâm tư rồi bắt đầu mới hồng nguyện rồi gặp mấy đời Phật sao đó ờ, ngày gặp mấy vị Phật sao đó thì ngày cúng những cái đặc biệt lắm cúng hoa ngày dân hoa với một cái tâm nguyện là trước là cầu quả giải thoát sau là đời nào sinh ra người cũng dễ câu ừ. dễ coi dễ làm việc còn mình á mình mong đẹp để mà mà mà mà, mà hưởng thụ rẻ tiền Đấy, tào lao nhà quê sến sẩm không? còn ngày ngày mong là đời sao chúng ta lúc nào cũng dễ nhìn nó dễ làm việc dễ làm việc làm à, rồi đến đời Phật Ca Diếp thì ngài là người bỏ ra tiền à, để mình đúc lấy vàng đúc gạch để mà xây tháp và người nguyện đời, sinh ra người ta nhìn ngài cảm giác giống như nhìn người ta nhìn đống vàng khối vậy. là nhìn là phải khoái liền ừ, để gì để dễ làm việc đến cái đời đức phật thích ca mâu ni thì ngài là sinh ra làm một cái vị gọi là đại quan một cái chức vụ mà tương đương với gọi là thủ tướng đó. À, trong kinh là Purohita đó. Ừ, tương đương với thủ tướng của mình mà ngày đẹp lắm rồi chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt là ngày khi mà ngày gặp Phật rồi chỉ có một thời pháp ngắn và ngày lập tức ngày đắc chứng toàn bộ những gì mà một vị tinh văn có thể chứng đắc gồm có lục thông và bốn trí vô ngại ừ trong vòng nháy mắt mà ngài đẹp lắm ngài đẹp đến mức mà nhiều trong kinh nói rõ là trong 80 vị đại đệ tử của Thế Tôn 80 vị đại đệ tử của Thế Tôn thì không có một cái vị nào mà đẹp như là ngài đẹp à, đẹp như ngài và trong kinh nói rất rõ nói một tiếng Bali tôi đọc là có rất nhiều lần mà khi mà ngài người ta thoáng gặp ngài ở một cái nơi chốn nào đó người ta nói sắp tha gặp tổ tí người ta, người ta nói với nhau người ta kháo với nhau người ta rỉ tay nhau là sắp tha gặp tổ tí ô bậc đầu sư đã đến rồi đức phật đã đến rồi đẹp như vậy đúng quý vị đẹp như vậy tức là ngài không có đủ 32 tướng tốt gì đức phật mà ngài đẹp đến cái mức mà sắp tha gặp tôi thì ôi cha bữa nay đức thế tôn đã đến đây rồi bữa nay thế tôn đã đến rồi bậc đầu sư đã đến đây rồi đẹp như vậy đó các vị đẹp như vậy đó ừ. cho nên đó là nó lại xảy ra từ cái đẹp nó phải xảy ra những cái sự cố ừ. là có nhiều ngày họ nhìn ngài bằng dục tưởng dục tưởng bằng cái tâm bằng cái, cái tâm tư dục dục ừ. và chính vì họ nhìn bằng ngày cho nên họ đã nó mới xảy ra một sự kiện đáng tiếc là có cái ông ông công tử nhà giàu triệu phú ông thấy ngày đi bác đẹp quá đi ông thấy cái da ngày ông nói ước gì nếu mà ngài là nữ ông sẽ lấy ngài làm vợ còn nếu mà còn không thì vợ ổng mình được như ngủ đêm sáng ngày được như ngày thì hay quá thì khi mà ổng nhìn ngài bằng cái cái suy tư mà dục tưởng như vậy thì, thì, thì trực tiếp mà trực tiếp một trước bây giờ thì mình nghĩ về ngài bằng tâm bất thiện thì không sao nhưng mà trước mặt ngài trực tiếp thì lại khác khi mà ông có cái, cái tâm bất thiện như vậy thì lập tức ông ờ, thay đổi giới tính trong tích tắc cái chuyện này bà con không có tin mà tôi kể lỡ kể kể luôn nha trong tích tắc ông từ nam ông chuyển nữ mà trước khi mà mà ông ông từ nam chuyển nữ ông đã có vợ hai con bây giờ ông từ nam mà chuyển nữ thì ông lại bỏ xứ ông đi mà ông nhiều cũng ông bằng mũi con cũng được cho nên có người mới cưới ông về mà lạ lắm kiểu chuyển giới như vậy thì chuyển luôn cái tâm tư luôn tâm tách luôn ừ, thành nữ lấy chồng lại có hai con rồi về sau ông gặp được người bạn cũ thì ông mới kể lại cái chuyện người bạn mới nói rằng về sám hối với ngài nếu bây giờ mà ông có cái muốn, muốn bây giờ cô muốn muốn quay lại mà, mà, mà cái, cái hình hài cũ thì trở lại sám hối với ngài thì trở lại sám hối với ngài thì ngài vừa nói cái lời tha lỗi cho ông thì ông lập tức từ nàng chuyển qua chàng ông rồi chán quá ông đi tu đặt a la hán mà trước khi mà ông ông ông đắc á, thì mấy vị tỳ kheo mà biết chuyện riêng ông hay đi theo hỏi hỏi có khi hỏi về tò mò có khi hỏi về trêu chọc hỏi về chứ trong bốn đứa con hai đứa do vợ của ông sanh ra và hai đứa do chính ông sanh ra đấy thì ông thương cái cặp nào hơn thì ông nói thì của mình rất ruột mình sanh ra mình thương hơn à, cứ nghĩa là bốn đứa ông chia ra hai hai nhóm cái nhóm mà do vợ ông sinh ấy, thì ông không cũng thương lắm nhưng mà ông có thương mà cái, cái hai đứa mà do ông sinh ra trong thời gian ông làm nữ ừ. rồi đến một ngày kia ông đã là hán ừ, rất là đáng thì có mấy vị khách xa về họ cũng nghe chuyện lạ cũng tới họ cũng hỏi y chang vậy hỏi ông thì ông nói rằng đối với ta bây giờ thì nhất thiết chúng sinh tất cả chúng sinh trong đời muốn giết ta hay là con ruột của ta thì ta đều coi như nhau thì như vậy họ thời đức phật các thánh nhiều quá thì cho nên khi họ nghe như vậy là là họ cứ nghĩ rằng là vị này khoe nổ mới vào họ mới thưa với đức phật họ nói rằng chúng con vì tò mò hỏi vậy thôi mà ông ngỗng phán câu nghe ghê quá nói bây giờ ai cũng coi giống nhau hết trơn đối với con đó là giống như là thẩm sinh khoác lác đức phật nói không con trai giống như lai đã là một bậc thánh vì ấy nói những gì có thật và các vị biết rồi các vị biết trong chú giải ghi cái này mới khiếp là khi mà ngài thấy rằng cái ngoại diện của ngài mà coi như để lại một một ít hệ lụy cho đời đó cho nên từ đó về sau khi mà ngày xuất hiện cái đám đông nên ngày dùng cái thần lực ngài chú quyền cho nó bớt đi cho nó đừng nổi bật nữa đừng nổi bật nữa đừng nổi bật nữa nhớ nha và có vô số trong kinh nó vô số người chỉ vì nhìn cái hảo tướng của ngài Maha cho anh ấy mà gọi là ca chuyên viên đó mà đến với Phật pháp giọng nói của ngài phong thái của bậc đại thánh mà cộng với cái hảo tướng phi thường như này ừ, như Phan An Tống Ngọc vậy đó ừ, tràng xanh bên tạo đẹp, vậy đó dễ hoạt phát dễ lắm tôi bây giờ mặt mũi mà như thầy pháp hòa đó là kiểu như là thôi khỏe rồi đó. giọng nói được như thầy nhật tư đó rồi là, là, như thượng đội chắc đẳng đó là kiểu như là bị bỏ nhà đi rồi hả độ được biết bao nhiêu cái đâu bị chúng nó đẹp nó chữ như là chữ con à thì cho nên tôi muốn nói một điều trong đặc biệt trong cái bài giảng trước đây đó là trong từng phút trôi qua khi chúng ta sống ác là chúng ta đang gieo mầm khổ cho mình đời này kiếp sau đúng rồi mà trong từng phút sống ác chúng ta đang gieo mầm khổ cho người sau cho người khác trong đời sau kiếp khác và cái sự tiếp nối ấy là vô tận vô tận không có điểm dừng nhớ nha và khi chúng ta sống thiện ấy, đấy, sống thiện thì chúng ta quan tâm đến pháp môn nào quan tâm đến bộ kinh nào quan tâm đến vấn đề giáo lý nào chúng ta sống nhiều với cái hạnh lành nào thì chúng ta đang kính nào gieo cái cái chủng tử giác ngộ của mình đúng nhưng mà chúng ta cũng đang gây dựng một cái kiểu đi cho mình trong cái bước luân hồi và chúng ta cũng dọn đường cho cái kiểu chức chứng thánh trong cái cuối cùng Đây. và khi đắc rồi chúng ta là phước điền cho người ta miếng ruộng của chúng ta biết miếng ruộng phước đó lớn hay nhỏ Đấy. có nhiều vị cái, cái la hán là phước điền nhưng mà khổ một chỗ miếng ruộng nó không có đẹp cho nên nó là ta không muốn tới đã trồng mà ta đi ngang phải chê hay nhiều thì lúc bây giờ cái ruộng đó nó không còn cái, cái, cái tác dụng mà tích cực nó không còn nữa Đấy, mà nó chỉ còn là cái tác dụng tiêu cực nha đi ngang cái miếng ruộng mà coi đẹp à, miếng ruộng tốt thì người ta ta ưu tiên à, những cái người nông dân ưu tiên miếng ruộng tốt còn miếng ruộng mà đang nghe ta nhìn nó hơi kỳ kỳ đấy cái người ta hơi hơi, hơi, hơi nản này như vậy vô tình mình làm mất dịp ừ, để mà chúng sinh gieo trồng công đức mà tại sao nó ra cái sự tình đáng tiếc đó là bởi vì cái kiểu tu của chúng ta trong đời đời xưa kiếp trước đó. chính cái đời xưa kiếp trước nó mới tạo ra cho mình cái đời sau kiếp khác Đấy. nó ra cái kiểu đó luân hồi thì khổ mình khổ người mà cái hội đắt rồi đó thì não sập bắt rồi đó mà cũng tiếp tục nghĩa là cái họa cho người ta cho nên có nhiều cái thánh tội nghiệp lắm đắt xong rồi là thăng một đường lên lên lên núi cao đường thẳm ở luôn lên trên chứ còn mà, mà, mà, mà xuất hiện dưới đây nó là gieo họa cho người ta rồi mình thấy thương mà, mà, mà cái đó mà ai mà gặp được đó nếu mà, mà quỳ lại cúng dường công đức vô lượng nhiều vị tội nghiệp lắm do cái quả xấu đời xưa đó cho nên bây giờ tuy đủ duyên chứng thánh nhưng mà nhìn cậy lắm giọng nói rồi mặt mũi rồi cái ừ, cái cái cái, cái tiên phong đạo có cũng có mặc dù lúc nào cũng chánh niệm trí tuệ đầy ắp à, đạo đức lên tới trời nhưng mà cái vẻ ngoài cái ngoại diện kỳ lắm là nhớ nha ok nói nhiều mà không hiểu cũng vậy nói ít mà hiểu mà thấm thì nó bao nhiêu cũng là đủ chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị lại tuần sau ok cảm ơn sư dạ ừ. con cảm ơn sư xin chào sư ạ cảm ơn sư ok rồi à, nhân và anh kiên à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bài pháp thoại hôm nay của sư à, xin hẹn lại quý vị trong chương trình tuần sau à, cũng à, vào lúc 8 giờ ha quý vị dạ xin chào quý vị chúc quý vị an vui xin chào quý vị dạ, ba nhân dạ chào anh kiên cảm ơn anh kiên